siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Nhìn em ờ, rất là ngon. Chị Tường hôm nay đẹp quá. Em hôn chị lên má. Hết rồi chị. Suy nghĩ rồi. Thua, sư phụ. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Ừ, chào bạn. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Chào chào, chào các bạn khán giả ở dưới em tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi dạ em tên uh, thảo thảo dạ năm nay em uh, à, 29 tuổi thiệt 29 không á chứ chị nghĩ em nhiêu bốn mấy hay là hai mấy trời ơi 29 gì mà giống như 19 vậy chị khi em nó hơi lố đó <laughs> có nhiều người khi em cũng trẻ khoảng 22 à, thì có chứ mười mấy thì nó hơi lố thấy em cũng hơi lố rồi đó nhưng <laughs> mà hiện giờ thảo thảo đang làm việc ở đâu Dạ em đang làm việc ở công ty B&G Công ty dạ. B&G à. Mình làm ờ, cái nhiệm vụ công việc gì? Dạ em làm nhân viên phòng thí nghiệm Chị Đi. mà chị biết B&G là là công ty gì không? Bột giặt Vậy dạ, em sợ anh lộn qua dàn bạc Phú Nhuận em phải nhắc trước á Dạ em mà nói đố này mà em đố gặp nghe anh quyền linh là em thua rồi dạ. linh cái gì anh cũng rành hết trơn á anh giỏi lắm dạ không em cũng biết chị em coi chương trình gì em thấy anh cũng tám dữ à. <laughs> rồi mời bạn nam lên đi anh lên lên thứ nhất là chặt chém bên kia xong quay qua tôi nữa nhớ đi nha rồi xin mời bạn trai có tôi đây chào người linh chào chị cát tường cùng quý vị khán giả lời đầu tiên gửi chương trình chúc sức khỏe đến mọi người và mong đầu năm cuối năm gọt may gia đình luôn hạnh phúc sum vầy hơi bị khớp đúng không dạ hơi bị rung bạn tên là gì dạ em tên duyên em uh, nay 30 tuổi tên duyên hả dạ tên giống gái quá à à, tên con gái làm nghề gì bạn dạ em làm bên thiết kế thi công hệ thống điện gọi ờ, tắt là đun dây điện anh <laughs> tại sao thấy bạn lại đẹp trai thế này cũng phong độ này mà chưa có bạn gái tại vì là lý do em ế là ế là một xu thế của quốc tế ế là một lợi thế để mình bàn mưu tính kế xe chuyển tình thế để khống chế tình yêu trời ơi trời, trời. rồi chúc mừng em em đã gặp được đối thủ bây giờ em ngon em chặt chém cái anh ngồi bên kia màn kìa chứ em đừng có chặt chém mc nha dạ, dạ dạ rồi à, bây giờ chị em anh nói... ơi em nghe anh nói nguyên một cái câu đó em cảm thấy em cũng lo ngại cho bản thân quá tại em không thấy cái gì là tình cảm thiệt là tình của anh tìm người tử tế chẳng hạn chứ giờ anh đi mua tính kế chắc em chết quá <laughs> không sao đâu em anh dễ giải lá thích là chiều ai kiều anh chết rồi em nãy giờ anh nói xong là em cứ nghe chữ kế là thấy em rung lại bảy được vậy á hả dạ. hiện tại giờ anh đang dùng à, nam nhân kế nè em anh thi triển danh quyền linh hả chứ em chưa thấy được cái nhân cái nhan sắc của anh giờ sao ta cái nhan sắc của anh là là gọi là chim sa cá lặn em ơi ông ấy hai đứa thò đầu qua coi mặt nhau luôn đi anh ơi anh nói câu đó mà khán giả cười quá trời luôn em nghĩ chắc nghiêng thùng đổ nước rồi <coughs> nói thôi chứ anh thông báo em à, bên đây rung lắm tay chân quý quá trời ngồi nè nó ngồi bật nút ra luôn nè xe vô anh làm thơ hoài lên mà ờ đó giờ bạn yêu bao nhiêu người rồi bạn dạ hai người hai người hai dạ. người đó là ờ, một người thời đi học còn một người thì đi làm rồi chị ờ à, là tại sao chia tay cái người đi học thì sao người đi học thì ờ, bạn đó cũng dễ thương lắm nhưng mà tính hai người không có hợp người thứ hai là lại em rình sao? facebook người ta em phát hiện người ta có bạn gái rồi cái em ờ, bỏ à. bạn uh, <clears throat> quan điểm thế nào về tình yêu à, trong tình yêu là đừng có thẳng tính quá thẳng tính là sai giả này người ta mới thích gì nữa ảnh <laughs> đang nói em đó chị ơi bạn thảo hôm nay bạn à, đến đây có ai đi theo cổ vũ bạn không dạ có đồng nghiệp với lại bạn nghiệp của bạn đâu <coughs> dạ ngồi ở bên dãy bên kia à chào các bạn dạ ủa cái uh, thảo ơi hốt đi là hốt cái gì vậy bạn dạ à, có cái gì hốt được hốt hết chị nhưng mà bạn thấy uh, bạn trai như thế nào cảm nhận của em ảnh rất là hài hước chị em thì cũng rất là hài hước như anh chị thấy là 19 110 Nếu mà chị hốt được thì hốt về chắc cười không có buồn đâu Rồi <laughs> ờ, cảm ơn bạn Qua tôi coi mới được chết rồi Trời ơi chào sao mà cái mặt cái cái cái cái, cái kiểu nói chuyện nãy giờ nó nó, nó quớt nhau vậy tưởng tượng hình dung ra bên này nghe hường là một cái một cái anh chàng làm coi như là nó lớn tơn lất ca lất cất mà sao cuối cùng là thấy bảnh không chị bảnh có bảnh ngước mặt lên tao nhìn coi gì mà cúi cúi xuống dưới vậy em mới cỡ chị chắc chết tại vì nhìn chị đẹp quá em mới cỡ nữa thôi thì tập trung bên đây đừng quăng tôi nữa <clears throat> bài thơ nào hay nhất đọc nghe để đọc bài thơ nào khen sắc đẹp của tôi coi <laughs> chị tường hôm nay đẹp quá em hôn chị lên má <laughs> hết rồi chị suy nghĩ rồi hết thua sư phụ trời ơi đứng nó không đẹp cũng không thiệt nữa mệt nữa nghe không tư? hồi là làm thơ nữa đó kéo màn lên là làm thơ. bây giờ thơ hỏi là mẫu người lý tưởng của em như thế nào mẫu người của em là người đó là phải tiền thoáng mà nở hậu càng tốt em thì em không thích mấy người mà người phụ nữ thủy chung trước sau như một giống lcd với mình chết em nói bên kia nghe rõ chưa nghe em có thần tượng một người phụ nữ nào không có thể người yêu giống ai không đẹp hơn chị cát tường tí phải đẹp hơn chị cát tường hả dạ mẫu người nào em không thích ăn hàng rồi đi tắm đi nói xấu người khác nãy giờ bên kia có nói xấu bên đây chưa nãy giờ chém em dữ quá rồi ta chém thôi chứ ta có nói xấu hồi nào đâu còn bạn à, cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào em thích cái người này, con trai họ phải hơi men một xíu men là cái tính thôi nhiều khi có thể là cái hình hình thái là giống như là thương sinh nhưng đừng cái da u thịt bóc lắm nhưng mà dạ nhưng mà bạn tính bạn men một chút và bạn cũng thẳng thắn đã nói với anh quyền linh á mẫu lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh gần gần giống đó dạ trời ơi trời ơi vậy bây giờ cái mẫu người nào là bạn không thích dạ mặt mà nó hơi ác ác với đểu đểu là sao không thích ờ, đểu đểu nhưng mà nhiều khi cái mặt ta vậy nhưng mà người ta vẫn tốt đẹp trai là được rồi dạ thì em thích cái người có nụ cười hiền còn mặt mà ác với đểu thì thường thường nó có cái phong cách sẵn rồi chị là nó toát ra luôn rồi vì là anh quyền linh là cười hiền á hả anh quyền linh anh cũng thẳng tính cười nó thẳng tính không có tới nổi em thấy anh có đểu không dạ cũng giờ thì thấy hơi hơi rồi đó xa xa chứ không thấy xin lỗi anh anh làm em run quá em nói lộn á chứ em thích anh được không anh nhắm cặp này ổn không cá tính cũng ổn phải hai không? người này về lấy nhau về bảo đảm nhà vui lắm thôi cho kéo màn lên đi cho hai Sao lên? nhìn nhau đi riêng mọi người 2 phút nhưng cặp này là 5 phút Thôi làm thơ hết 4 phút Rồi hai người nói chuyện lớn lên nha Bản dạ. lĩnh lên nha Cô ta bản lĩnh lắm ha Anh này cũng giống giống Quyền Linh đẹp trai Quyền Linh chào em Mà, sao nhìn anh dạ. nhìn người này dạ em chào ảnh không phải nhìn anh đó dạ chào em dạ em chào anh nhìn em ờ, rất là ngon lúc trời ơi anh nói một câu sao cái em cũng muốn ha ừ. bị ngọng rồi vậy anh khen em chỗ đó em ngại quá thí dụ như anh khen em đẹp đi hay trẻ gì đó là em thích hơn đó cho anh hỏi tí nha nhà cục tưng ở đâu dạ em có nhiều nhà lắm à, à nhà trọ hay nhà ở nhà nào cũng được em dạ vậy nhà trọ em ở đây anh quê em ở đâu lần dạ em ở khánh hòa em muốn gì hỏi anh không em muốn gì hỏi anh là là em bây giờ em chỉ có muốn nói là anh anh muốn dạ. gì hỏi em á là nói ngược lại dạ anh muốn gì hỏi em thì anh cứ hỏi đi anh không sao nữa. nãy giờ anh hỏi rồi để nhiều khi anh lanh quá rồi em bị khớp nữa à, chắc đúng là cũng hơi khớp thiệt bạn anh hôm nay ai đi theo anh vậy anh, anh có người thân đi theo đi thân anh ấy dạ chào chú ạ à. chú là gì à? tôi là cậu của duyên chú thấy hai người có hợp không chú thì ờ, cái tùy hai cháu thôi Chứ còn ờ, mình là chỉ ờ, bây giờ hồi xưa người ta nói cha mẹ đâu con ngồi đó chứ bây giờ con nó đặt cha mẹ ngồi dạ cảm ơn chú ạ rồi chúng ta còn một phút nữa nói chuyện với nhau tí nữa nhớ bấm nút đỏ bình chọn cho anh được nghe em cái lộn like cho anh rồi anh câu like của em rồi anh có like cho em không có anh like một ngàn like cho em luôn á trời hết giờ rồi chúng ta sẽ có ba tiếng đếm để uh, chọn nút dạ. đỏ một hai và ba thấy ổn không dạ cũng vui vui hả nắm tay nhau đi anh sẽ vì em làm cha thì bé em em thấy anh dễ thương không vui tính vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm em hả em thấy tâm hồn em cũng yếu đuối nữa vậy giờ ai lo cho em vậy hai người yếu hết trơn hả <laughs> tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à mấy giờ là em ngủ dạ khoảng 10 giờ chị nên nhiều lúc ờ, quen với bạn nữ bạn nữ không hiểu được đó chị nên rất là khó chịu vấn đề đó của em thì tại mấy người đó em chưa yêu thử em yêu đi <laughs> hai bây giờ sáng đố em buồn ngủ được á <laughs> dạ à, chào tất cả mọi người à, chào anh Quyền Linh à, em tên là Nguyễn Tiến Thành à, hiện tại em à, là thiết kế cho công ty Lixil à, Việt Nam quê quán của em là ở à, Bình Bình chợ lách Bến Tre à, hiện tại thì em đang ở Quang Trung rồi Gò Vấp em bao nhiêu tuổi dạ em 29 tuổi chị 29 tuổi dạ. rồi mời bạn gái giới thiệu dạ em chào mọi người em chào chị Cát Tường chào anh Nguyễn Linh và chào anh trai bên cạnh à, tên đầy đủ của em là Đoàn Thị Loan Thảo Em 26 à, tuổi, em đến từ Bến Tre. À, hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là nhân viên phân tích giá thành. Nhân viên phân tích giá thành. Giá thành là giày sản phẩm gì cũng phân tích luôn hay là nghiêng dạ, chuyên về cái gì? Em chỉ chuyên về giày thôi chị. À, rồi vậy là trước mắt là hai người cùng quê. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em à, đảm đang chu đáo. Em nấu ăn ngon theo khẩu vị của người miền Nam. Em có trí nhớ rất là tốt còn điểm yếu của em là tại vì em nhớ rất là tốt cho nên ai mà quên cái gì thì em dễ bực bội lắm em cũng rất là đúng giờ cho nên là ai mà trễ hẹn với em mà không nói với em tiếng nào á thì em cũng máu em dễ dồn lên não em điên lắm trời ơi giọng nhỏ nhẹ rồi sao nội dung nặng nề quá vậy <laughs> bạn trai nghe những cái ưu điểm khuyết điểm của bạn gái thì em có cảm nhận như thế nào Dạ em cảm nhận à, bạn nữ à, bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị Còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì à, rất là say mê với công việc Còn còn cái nhược điểm của em thì thức khuya không có được chị Nhiều lúc đi chơi với bạn bè này kia Tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à Mấy giờ là em ngủ? Dạ khoảng 10 giờ chị nên nhiều lúc quen với bạn nữ bạn nữ không hiểu được á chị nên rất là khó chịu vấn đề đó của em tại mấy người đó em chưa yêu thử em yêu đi <laughs> hai bây giờ sáng đố em buồn ngủ được á rồi là tình trường của em thì sao em trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ em từng quen hai người mối tình gần nhất của em là gần 6 năm ạ dạ, dạ, nhưng mà yêu yêu xa không à quen 6 năm hay là chia tay 6 năm dạ, rồi dạ quen 6 năm rồi chia tay được 3 năm rồi chị quen 6 năm dạ Quen sáu năm sao chia tay em? Dạ tại vì định hướng của hai người khác nhau Một người thì muốn ở quê Còn một người thì ờ, em thì em muốn ở trên Sài Gòn Cho nên là không có cùng cái định hướng cho nên là chia tay Rồi giờ đó em hỏi anh kia coi giờ anh định hướng ở đâu hỏi luôn đi dạ anh định hướng anh có về quê hay ở sài gòn với anh à, định hướng của anh thì lúc xưa anh cũng muốn về quê nữa em nhưng mà sau thời gian anh về quê thì cái cái công việc của anh em về dưới thì nó cũng không phù hợp em nên anh mới uh, quyết định là chắc anh cũng ở lại sài gòn em được không dạ được trước giờ anh quen nhiều người chưa anh à, anh quen uh, hai người em à, mối tình mới của anh á, thì anh mới uh, chia tay cách đây cũng khoảng 6 tháng em thì nói chung thì bạn đó thì ờ, nhỏ tuổi hơn anh nhiều nên cái suy nghĩ á thì nó cũng hơi trẻ con với lại bạn đó thì cái tính cách cũng rất là ít nói thì anh nghĩ trong cái tình cảm gì đó thì nên chia sẻ và thấu hiểu nhau thường em có hay nói không trong tình yêu em có hay nói chuyện dạ em nói nhiều lắm chị à, ờ, chị có giận mới không nói thôi đúng dạ, không dạ đúng rồi bình thường thì em liếu lo à. à vậy thì được rồi, rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào dạ thì à, bạn đó phải à, nói nhiều hơn anh nói nhiều là hơn chia sẻ. bên đây liếu lo lắm dạ. em yên tâm chỉ có dạ. em làm người ta giận người ta dạ, mới đến thôi cảm. rồi em muốn tìm người phụ nữ ví à, dụ ngoại hình sao em dạ cao khoảng một m năm mươi trở lên chị tròn tròn xíu với lại nhìn cái khuôn mặt đó sao khuôn mặt cái khuôn mặt tròn tròn thấy ăn sữa nước lắm nè nấu nồi chè sữa nước ăn hết luôn nè dạ. còn bạn gái mẫu người bạn trai của em là như thế nào dạ thì em cũng không có cần bạn trai em đẹp trai lấp lánh mà em ờ, cần là chủ yếu là ở tính tình thôi chị dạ tính tình thì ờ, điềm đạm chút xíu chứ đừng có nhoi quá rồi ờ, đừng có hút thuốc ừ, nhậu thì cũng nhậu ít ít thôi chứ đừng có nhậu tới bến rồi mới chịu về cô tới không em dạ em cũng có tới anh ơi em là nhiều lúc trong công ty mấy anh em cũng bực em lắm bởi vì em nhậu khoảng chừng hai chai cái em chốt về mất tiêu rồi tới giờ ngủ phải về ngủ chứ <laughs> em coi cô gái chị có tròn không nha em thích tròn do luôn phải không ô <laughs> oh, chào em trời đúng như yêu cầu luôn rồi dễ thương mút mít ha mặt tròn đẹp có hậu dạ cảm ơn anh nếu mà hai người mà đồng ý hẹn hò nhau đó dạ. thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được dạ em cũng ờ, không biết nữa tùy vào mức độ tình cảm nữa anh tình cảm em có phải là người con gái thích lãng mạn hay không dạ thỉnh thoảng thì em cũng thích lãng mạn nhưng mà bình thường thì ờ, ví dụ như dịp lễ này kia thì tặng quà em thích như vậy còn bình thường thì cũng đừng có sến quá em có yêu cầu bên đàn trai gì không dạ thì em ờ, chỉ yêu cầu bên, bên đàn trai là có công việc nghề nghiệp ổn định hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở sài gòn rồi nghe chưa em dạ nghe rồi, rồi. coi nhà trai sao <coughs> dạ chào chị đâu có tuổi nãy hình dung bên đây chắc anh mập lắm hay sao anh muốn người mà mập không à. chị em, em tại tại em thích cái mẫu người như vậy chị à, em muốn khi nào thì tiến tới hôn nhân được em nghĩ chắc uh, có thể sớm nhất là trong năm nay hoặc là sang năm thôi chị ừ, công việc dạ. mình đã ổn định chưa em dạ công việc uh, ổn định rồi chị có điều gì em không có thích ở người bạn gái không dạ em chỉ sợ là tính cách là hay im dạ. lặng thôi chị trong tình cảm thì có thể uh, bức xúc hay là khó chịu gì đó nên nói ra chia sẻ nhau thì nó sẽ hiểu hơn hơn nãy giờ em hình dung cô bạn gái bên này như thế nào dạ rất là cá tính chị à cao to mập ốm nghe quyền lên nói chắc cũng uh, chọc đúng ý rồi ha ngồi cười đi rồi hôm nay em đi em có người thân đi theo không em dạ em đi với chị ruột với hai đứa em họ à dạ rồi chào chị ruột của em đâu Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. À. Em chào khán quý khán giả. Thì uh, ờ, theo em uh, nhận xét về cái Thảo thì nói chung là nó lanh lợi hoạt bát lắm. nó, nó nói nhiều vậy thôi chứ thực ra trong bụng nó cũng không có gì đâu. Thật ra nói thì nó nghe nó nói thì em nghĩ em nghĩ mọi người nghĩ nó cũng hơi khó tính nhưng mà thật ra nó cũng không phải khó tính đâu tại nhà nó con út rồi nhà nhiều khi cũng được thương chiều cho nên là ấy vậy thôi nhưng mà nói chung biết chăm sóc biết quan tâm gia đình biết nấu ăn rồi nó dạ à, thì em thấy à, bạn quanh đây thì thấy cũng à, về ngoại hình thì nói chung là rất ok à, còn công việc thì em thấy cũng à, vậy là cũng tốt là thấy hai người thì nói chung cũng à, hợp nhau thì em cũng mong sau chương trình thì à, hai người có cơ hội tiến tới dạ à cảm ơn chị anh trai đi với ai dạ anh đi với ba mẹ và cô chú em ừ, có ba mẹ nữa dạ, dạ chào. chào chào hai bác ừ, xin chào ờ, chú Cường Linh dạ chào à, bác à, xin chào cô Quốc dạ chào bác à, chị thì quê ở Vĩnh Long mà thường coi cái chương trình này dữ lắm đó thích là ờ, Quyền Linh với các tường mà hôm nay là gặp mặt rồi dạ <laughs> ở nói Vĩnh Long đi lên đây luôn hả bác hả à, dạ đó ở Vĩnh Long lên đây luôn à. đi hồi 4 giờ khuya nói à, thành là quê ở à, Bến Tre vậy chứ sự thật là nội ngoại ở Vĩnh Long là nhiều dạ đó nhưng mà giường đất thì ở ừ, Bến Tre là giường nhiều không bác nhiều nhiều lắm nhiều khoảng nhiêu bác À, nếu nếu tính chung hết ở bên nội nó là gần 7 mẫu Ồ, oh, oh, oh, dữ hả? <laughs> Vậy là có sầu riêng à, mít ổi trong à, cơm nhiều lắm rồi đó Có nhiều lắm rồi Thì có mà tại chú Quỳnh Linh với không Hồi sáng này á tôi kêu nó đem nhãn xuồng rồi là biếu à, vườn linh với các tường mà nó không chịu nó nói gì kỳ vậy mẹ có nhãn xuồng không đem xuồng lên đây ờ, thì ờ, thành lời chê thành nói mẹ đừng làm vậy kỳ lắm chứ chờ, tôi đã dự định rồi đó chứ trời ơi thiệt thành dạ. dạ rồi thôi giờ mình vô à. vô câu chuyện ngày hôm nay bác thành ha thì à, hiền dạ. lắm dạ. mà cha mẹ nói gì là nghe nấy với à, công chuyện nhà thì biết làm hết rồi bác thấy dạ, cô bây giờ bác thấy sao? cô này sao bác à, thấy thì hồi mới ra là thấy tướng tái giống em gái đó đó em gái nó cũng tròn tròn vậy đó chứ ờ, phần cô các tường biết làm sao chị nghe tên thảo là chị vừa ý bị bên nội của thành toàn là dần tê không à <laughs> mới rồi nha à, đặt tên con là dần tê không mà chứ không có ai mà sái cái luật đó được hết thành ra hồi mới vô thì chị thấy cô này tên thảo là chị thấy cũng hợp rồi đó à, thế được cưới liền thì không? Uh, cha mẹ già rồi cũng mong mà hãy gặp rồi cũng phải cưới đã là đã dự định hết rồi nếu mà sau này cưới xong thì nếu mà được thì chắc mua nhà ở sài gòn cho cho thành quá wow. <laughs> như à, bây giờ à, bác hỏi con luôn á để chút hồi coi coi, coi thành này mà con thấy làm sao dạ. nếu được là ba bác cũng định là cưới luôn đó dạ <laughs> rồi cảm ơn dạ, bác bữa nào cũng về ghé đi long chơi nha rồi cái màn lên cũng con của địa rồi con địa thổ à, chào em dạ em cảm ơn dạ em cũng có ít đồ tặng cho anh em không biết anh ở bến tre cho em mua kẹo dừa luôn à, cảm ơn em dạ Dạ anh đi làm là làm ở quận mấy hả anh? À anh làm ở ờ, quận Phú Nhuận em Dạ Chỗ đường Nguyễn Văn Chỗi Dạ yeah. Dạ, còn em? Em ờ, em thì công ty hiện tại của em thì ở Bình Dương Nhưng mà em đi xe đưa rước sáng đi chiều về yeah. Dạ. Em vẫn ở ở Sài Gòn chứ em không ở Bình Dương Em ở, em ở quận mấy? Dạ em ở đường Phan Văn Hớn quận 12 Thì ờ, đầu tiên cái cảm nhận của em và anh sao? Dạ thì em thấy anh cũng nhìn mặt thì cũng dễ mến, cũng điềm đạm dạ. Anh ít nói lắm em em thích vậy tại em nói nhiều quá em ờ, sợ người kia cũng nói nhiều nữa thì không ai nghe hát bài tặng nhau lấy cảm tình vậy thôi dạ nên em xin hát bài à, phải lòng con gái bến tre một bầu sang phà rạch miếu qua lẻo đẻo theo sau đôi bông trăng trên đầu thường như áo cô dâu bộ đo cánh chiến da bầu vàng phù sa mắt người xanh nước biển tim bầu hồng long qua thì lên đây thì anh cũng ờ, cũng tính tặng em một bài nhưng mà những bài hát đó thì anh chỉ hát theo cái cái cái cảm nhận của mình thôi dạ. vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải nói đâu em ngày mai đôi ta xa nhau nhưng anh vẫn nhớ nhau vẫn mong vẫn đời vẫn chờ ước ao tình yêu tỏa sáng như những vì sao vì anh mong có một ngày em sẽ về với dạ, anh bây giờ hai người hát rồi ha nói chuyện dạ. với gia đình rồi rồi hết rồi suy nghĩ lắng động nhìn thẳng vào đối phương nói những cái gì mà nó cảm xúc thật nhất trong lòng mình mình cảm nhận về đối phương như thế nào nói một câu rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không em nhìn anh thì em thấy anh ờ, cũng dễ dễ gần em ờ, cũng muốn là hai người tạo cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau anh cũng vậy anh cười tươi quá người ta nói hết cái anh nói ba chữ anh cũng vậy cái anh cười à rồi bây giờ để tay nút bấm đi các bạn hy vọng được về Bến tre ăn đám cưới có kẹo dừa nào ba tiếng đếm chúng ta suy nghĩ thật kỹ các bạn nha một hai ba hết thời gian nắm tay nhau nắm tay nhau đã rồi đây à, là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn có không gian lãng mạn tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng nha gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax đây gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic máy nước nóng với nhãn hiệu Senton tổng trị giá của món quà tặng này là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn chúc những điều à, đây. may mắn à, hạnh phúc nhất sẽ sớm đến hai bạn nha rồi vậy được chưa bác ha đẹp đôi là cưới luôn á hai đó. bác ha cưới dạ. nha chúc đó. hai bác sắp có cháu nội rồi tay bạn gái Thế mà khi mà mỗi lần mỗi quý vị thấy ông Mai bà mối mà bắt đầu sắm áo dài rồi vô Là quý vị hiểu điều gì rồi chứ gì nữa Tin vui, tin vui à, Chúng ta còn nhớ rằng à, một chàng trai à, có thể à, bự hơn Quỳnh Linh chút <laughs> ha một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ở bình phước có một số phòng trọ ở long an cũng có một số phòng trọ hai người nhớ đã cặp đôi đó không rất là dễ thương đó quý vị bây giờ chúng ta sẽ gặp lại thúy vi và thế hiển dễ thương quá rồi vô giữa nào vô giữa nào ồ hai người đứng chung ha có ai to hơn ai ha <laughs> hiện đứng gần kế anh cho anh thấy anh nhỏ bé <laughs> xíu hiện từ ngày mà bấm nút hẹn hò về nó tiến hành sao mà tới ngày hôm nay thế kể sơ sơ mọi người nghe coi sau khi giám nhúc hẹn hò thì à, khoảng tuần lễ là em bắt xe lên nhà Vi để tìm hiểu. Rồi sao <laughs> Để tìm hiểu, thấy hai đứa à, ăn ý nói chuyện nhau hợp quá thì ờ, khoảng hai tuần thì đăng ký kết hôn luôn. hai tuần. Ủa là giờ đăng ký kết hôn rồi. Dạ. dạ rồi. À đám cưới thì chưa cưới mà đăng ký kết hôn luôn rồi. Dạ. Rồi cái điều gì mà thúc đẩy nhanh lẹ dữ vậy? không biết điều gì nhưng <laughs> chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng quý vị và các bạn hôm nay sao đây hôm à, bữa nay em lên là cảm ơn ông mai và mối đã xe duyên cho hai đứa em và yeah. Dạ. gửi uh, thiệp mừng của yeah. Rồi. đây chị cầm cho cái này cầm cho hạnh phúc lắm quý vị chúng tôi đã nhận rất nhiều thiệp cưới thế này và mong rằng uh, hai đứa uh, trăm năm hạnh phúc rồi thay mặt chương trình cảm ơn hai em rất là nhiều nha cảm ơn hai em nhiều khi lúc mà giận thì em im luôn em không có nói nhiều khi là không có giải quyết được vấn đề em hát suốt ngày thành chắc là <laughs> cũng phiền mọi người yêu đơn phương thì em có hai mối tình Bây giờ thì à, chúng ta cứ tiếp nối niềm vui như vậy quý vị nhé Hy vọng à, cái à, tình yêu hạnh phúc này nó sẽ truyền tải đến cái cặp đôi thứ hai của chương trình Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai, xin mời Hả Mai Mời bạn nữ mời bạn nam chào em rồi mời bạn gái giới thiệu em tên là vi vũ à, hiện nay à, em 23 tuổi em tới từ bình thuận và em đang làm lễ tăng cho công ty du lịch á đông video tour ạ ừ. dạ em xin tự giới thiệu em tên huỳnh quang toàn hiện tại em 28 tuổi và em đến từ phú yên à, hiện tại em đang ờ, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và nghề nghiệp em thì ờ, đang làm nhân viên kinh doanh bên ờ, dịch vụ viễn thông tối thì em có đi hát vui đi hát từ thiện á à. bây giờ mời bạn gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình dạ ưu điểm của em là em biết nấu ăn và uh, em biết ca hát ừ. em cũng là một người khá là kỹ tính um, còn nhược điểm của em thì em em thấy là em hơi uh, kén ăn nè rồi em dễ giận và um, nhiều khi lúc mà giận thì em im luôn em không có nói nhưng nhiều khi là không có giải quyết được vấn đề à. mời bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em là gì dạ ưu điểm của em thì uh, vui vẻ nói chuyện <laughs> cười suốt ngày rất là yêu, dạ. yêu con nít à, ừ, còn dạ. điểm yếu là gì hình như hơi nhát đúng không hơi rung đúng không dạ em rung à, điểm yếu của em thì uh, em uh, hát suốt ngày thành chắc là <laughs> cũng phiền mọi người hát suốt ngày vậy đó hả đâu giờ hát thử hay không vấn đề là hát hay hay không kìa dạ. nào <clears throat> em hát cái bài này chắc nó nó cũng nguyên nhân dẫn em ờ, ế <laughs> dạ. <clears throat> Tên của tôi biệt danh anh ba Khía Sông nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền tây dùng đất phụ xa quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng yeah, yeah. nơi sớm trên làng bên ai cũng biết nổi danh miệt vườn anh ba khía miền tây nước da nâu đẹp trai mà dễ mến làm bao thôn nữ ngất ngây men tình yeah, yeah, yeah. hay quá dễ thương giọng hát rất là ấm áp ngọt ngào bạn nam hát hay quá chị ơi mà em thích mấy bạn hát hay á chị vậy á hả dạ. à, bạn gái hát tiếp đi em không biết sao nhưng mà cái gu của em là hay hát mấy bài nhạc buồn nghe xong muốn tự tử luôn anh cho nên hôm nay chắc em sẽ hát một bài à, nhẹ nhàng You can take it Just don't break it Or my world will fall apart You are my first romance And I'm willing to take a chance That your life is through I still be loving you Rồi cặp đôi này hát là coi như hát cả ngày luôn vẫn được ha Hai bạn Rất là dễ thương uhm, Bây giờ tới à, tình duyên đi Mình dạ. trải qua được mấy mối tình rồi em Dạ, uh, em trải qua một mối tình chính thức Kéo dài 3 năm, thời em còn đi học Vô Sài Gòn em học thì tụi em yêu xa chị Cho nên là từ đó là chia tay ừ. dạ. Bây giờ mời bạn trai Tình trường của em thì sao? Em thì um, tình mối tình chính thức thì chưa có mối tình nào hết Còn uh, yêu đơn phương thì em có hai mối tình Lý do sao em đơn phương em nói tao biết à? Em nói nhưng mà ý là người ta không à, chịu, không chịu Dạ. Em nói sao người ta không chịu? Em nói à, anh cũng thích em chung nói nói tin tin nhắn thì nó lãng mạn hơn nhiều nói trong tin nhắn hả dạ bởi vì em không dám nói thẳng phải mạnh mẽ lên ừ. em dạ. nói tin nhắn cũng như không rút kinh nghiệm nói tình này là mình nha. phải quyết liệt lên Lúc nha em mình thích là mình nói thích Chứ... yêu là nói yêu dạ. không yêu thì nha. nói một điều cho xong rồi <laughs> bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào dạ mẫu bạn trai của em uh, cao tầm một m bảy có trách nhiệm muốn tìm một người yêu như thế nào người thương da thì trắng ờ, người có với uh, à, có xu hướng gia đình đó còn gì nữa không dạ hết rồi nhưng mà bạn nữ bên kia nói em mét à, bảy mét bảy là em thiếu rồi chết rồi <laughs> dạ không sao anh sao đâu em dạ. có những cái nó sẽ bù lại cho cái chiều cao của mình ha dạ. bây giờ trước khi chị qua <laughs> Cảm mặt chị. thì chị muốn hỏi em là cái điều gì em không thích ở người bạn trai dạ ờ, một người nhậu nhẹt hút thuốc một người không biết giữ lời hứa em có nhậu nhẹt hút thuốc không em dạ mấy cái đó thì à, em không ạ à. cái không. mối tình đầu tiên làm em không bao giờ đụng <laughs> bia rượu luôn vì, vì cái mối tình đó em quất à, một lần hai xì rượu luôn <laughs> tức là buồn quá đúng không dạ do em yêu chị đó lớn 2 tuổi á chắc là ba mẹ chị đó không chịu qua tết là chị đó ý giống như lánh mặt em á em buồn quá chứ là làm nói chung là em uống hai xì rượu dạ. rồi sao nữa cái kết quả sau khi uống hai xì rượu bị cái gì mà sợ luôn tới giờ rồi hai xì rượu đế chị rồi em <laughs> say mấy ngày luôn á tẩn luôn tới giờ là bỏ hẳn luôn đúng không tốt dạ. bỏ rượu là rồi, tốt vậy rồi. đi nhưng mà bây giờ nếu mà quen nhau mà được thì bao lâu mới tiến tới hôn nhân được chứ em nghĩ khoảng 2 ờ, năm 2 năm dạ. em có điều gì em không thích ở người bạn gái không bạn gái thì nói chung giả dối thì ai cũng không thích hết ừ. rồi bạn gái à, không tự nhiên em quên rồi trai sao mà nhút nhát quá vậy Ủa ca sĩ mà sao mà phải dạng vậy à, bởi vì tao mới ế đúng không dạ bây giờ hy vọng hôm nay ờ, mình sẽ gặp duyên trên sân khấu này nha dạ nào anh xem ô chàng gái rất là xinh dạ anh kia anh hiền quá dạ nhưng anh hay đi hát em có ngại chuyện đó không dạ không mà có gì ảnh dắt em theo luôn cũng được à, <laughs> dắt theo được đúng không dạ. chứ điên mình cũng hơi mà... dạ đúng rồi nguy hiểm nguy hiểm ha dạ có gì em xin cho nó hát luôn hay quá không uống rượu nè không uống thuốc nè không có trai gái luôn đúng chưa dạ. anh ơi mà cho em hỏi ờ, à, anh có gia trưởng không anh không. gia gì nói gia gái dám nói mà gia nói gì mà gia trưởng dạ anh thấy được đó Cảm đàn gái dễ thương ha đàn trai cũng dễ thương luôn hôm nay mình có đi với người thân không em bây giờ mình sẽ hỏi với dạ. người thân ha Dạ em đi với ba chị ruột của em chị Ồ à, Chào ba chị gái Dạ em chào anh Nguyên Linh, chị Cát Tường và các quý vị khán giả Em là Trúc Vũ, à, chị gái của Baby Vũ à, Chị ba thấy là bạn Nam chung là khá là dễ thương, hiền Thích con nít nữa là có vẻ là một người sống có trách nhiệm Và có vẻ là bạn đó là nói ít làm nhiều không có cần phải nói những lời hoa mỹ nhưng mà người ta sẽ làm cho mình những cái điều ờ, quan tâm tới mình tốt mình nên cái đó là ưu điểm lắm luôn chị ba cũng thích như vậy nữa em xin hết ạ em cảm ơn cảm ơn chị ba bạn trai đi với ai dạ hôm nay em đi đến à, bạn thân của em rồi chào bạn chào anh Vương Linh và chị Cát Tường và chào bên à, gia đình bên bạn gái và toàn bộ khán giả dạ. thứ nhất là vì à, toàn á, thì không may thì cha mẹ toàn thì mất sớm nên là toàn đã có tính tự lập rất là cao là em chơi thân từ nhỏ đến lớn bây giờ thì tính tình như nào là em biết hết tứ tự tượng là nó không có rồi bạn bè mình đi nhậu rú rẹ rú rê mình đi không vậy nó không bao giờ có khi yêu rất là trung tình rất là si tình à, bạn nữ này có thể là gửi gắm được cái con tim mình cho còn riêng về bạn nữ đây thì à, nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn rất là đáng yêu đặc biệt rất là lanh bù lại bù lại cái à, cái nhút nhát của toàn thì rất là hợp dạ. đó rồi em cảm ơn anh chiến của à, hai bên như vậy bây giờ mình à, quan trọng là mình ha trái tim có rung động hay không kéo màn lên không gian này là của các bạn nào hãy trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn Xin chào anh dễ thương quá hai bạn bạn nào cười cũng xinh hết có um, món quà tặng em đó dạ em cảm ơn um, không biết là anh thích mẫu phụ nữ như thế nào ạ à? như anh nói á em thích là dễ thương da trắng dạ vậy dạ, có trắng chưa <laughs> đúng rồi như, như, vậy rất là <laughs> rất là thích <laughs> dạ cảm ơn anh dạ. uhm, còn à, em thấy anh sao dạ à, cách nói của anh rất là thật tình à, em thích cái người mà biết nói và biết hành động hơn là nói không còn muốn nói gì nữa không anh chúng ta sẽ hẹn hò như thế nào hò thì có thể là do tối đi hát nhóm anh thì hát thứ sáu thứ bảy cuối tuần á để à, ủng hộ cho bệnh viện nhi đồng 12 và bệnh viện trường máu huyết học á dạ. nếu mà em cũng đam mê hát thì đi theo nhóm anh dạ được á anh biết bài lôi đài cầm ái không bài gì về tình yêu em hát đứng kế bên cô ấy hát để cho cô ấy cảm nhận được xem nào của hát chỉ có hai người thôi mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu để hứa với nhau một câu sẽ đi từ tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời hai bạn dễ thương lắm tôi nghĩ rằng đây là một cặp đôi hoàn hảo đấy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha một hai ba nắm tay nhau nói với chị mấy chị điều gì đi em trai sau này nếu mà được uh, kết duyên với em á anh chắc chắn hứa sẽ chăm sóc suốt đời nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời wow! muốn làm về thiên để các bạn không bao giờ quên những giây phút này và tất cả mọi người cũng không bao giờ quên giây phút này những giây phút thật sự là xúc động chúc các bạn hạnh phúc đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinemox 212 đến chiến thắng gửi tặng bạn đừng buông tay ra nắm tay nhau thật chặt gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax dạ. nắm tay anh thật chặt gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic dạ. máy nước nóng hiệu Senton với tổng trị giá là 7 triệu đồng nắm tay nào nắm tay thật chặt xin phép hai chị cho chúng tôi đi xem phim nào <laughs> xin phép hai chị <laughs> dạ ok chị rồi dạ. hai em đi đi dạ. hay quá